con này thì đẹp lắm này ừ. quả to thế này bao giờ đi có thu hả chị? Không đợi tháng 7 ờ, đấy Chứ còn tháng 7 này phải thu Này Cái sai Đẹp quá Không cần tháng 7 thế thì một ờ, con hơn tháng nữa nhỉ, tháng rưỡi nữa ừ. được thu đó, Tháng rưỡi nữa được thu đấy Ăn quả đều đấy nhỉ Quả nếu nó đều Thì gia đình làm việc nó thì cứ cho ăn phân đều bón phân silic này thích lắm quả đều vâng. quả đều mà đây là thấy cái tỷ lệ dụng nó ít lắm nhỉ đây mọi ngày cũng dụng đây thì dụng cũng dụng đấy chứ không phải là để. cũng dụng nhưng mà cái tỷ lệ dụng nó ít đúng không ừ. vẫn còn sai so với nhiều nơi rồi bây giờ qua cái đợt nóng vừa rồi là dụng rất nhiều đúng không dụng. nhiều nơi mà bị nóng vừa rồi là dụng rất nhiều phải không chị ờ, cũng dụng nhà này cũng dụng nhưng mà cũng không dụng lắm vâng nhưng mà của mình đây thì cái tỷ lệ ờ, cái phân này, này, này nó ờ, rất là tăng quả chú chú dịch dịch ra đằng sau cho đóng tí chú ấy ok ra hẳn sau đóng tí đây cái mái này mình thích đây dính hết chú ạ chú ơi đấy, đấy. Ừ, thích này này ừ, có cùi đen này đấy. Chờ có tân là để làm hai chục con bò suốt bón vâng, phân Zinix từ ngày ờ, biết cái phân Zinix này là không bao gia đình mà không bao giờ bỏ chắc bởi vì là bón vừa chắc quả mà này ăn ngon kể cả bưởi cái gì đấy nhưng mà bọn suýt cô gặp một con này có có cắt ra đây đấy còn một tháng nữa tháng rưỡi nữa mà cùi đã dày như này rồi hạt đã đen rồi đây này hạt đen rồi đấy giờ có khi ăn tạm được rồi đấy nhỉ không ăn được không có ra gì thật thật thật cái từ dưới này nên là tinh như thế này ấy này cô cô cô tâm chỉ lĩnh này rất là hiệu quả năng suất lắm đây các bạn là rất là sai đống nào nó không phải là đống này sai đâu đơn kiện sai chứ từ dưới kia là sai mà chắc quá rồi đấy các bạn cái này nó sai đồng đều sai đều mà quả đều lắm đây là cũng không phải tỉa cái gia đình không tỉa đâu vâng. nó không không, không quả kẹ đúng không không không có kẹ đây các bạn cái gì này vâng. đấy à, nó không bị à, thối thối quả không bị khô quả không không có bị gì rất là đẹp như các bạn bón phân xí lích này năm bà bà hoa bà ấy đưa phân xí lích của cô công ty phân xí lích bắc giang về vâng. là bà hoa bà ấy bên hội nông dân vâng. của huyện thế bà ấy đưa về là từ năm nay là gia đình tôi là đều lấy cái phân này ừ. sử dụng cái phân này rất là năng suất vâng. cụ thể là mỗi một gốc thì bà bón bao nhiêu phân xí lích ạ ừ, bón cứ hai nắm cây to này hai nắm đẫy hai nắm đẫy rắc rồi con nói tôi đã không hay nắm đẫy là rắc cho nó nhưng mà mình rắc làm sao nó hợp lý những cái cái ngày mà lắng ấy, mà mình tưới cũng không hiệu quả bằng mình mưa đâu những cái vâng. ngày như mấy hôm nay mưa ấy là nó nẫu đất này mình rắc là nó hiệu quả cao hơn nó đẹp hơn tại thời điểm này thì mình ờ, nhãn như này thì mình còn phải bón silic ờ, không ạ à? rồi nếu bón thì ngon lắm bón là bây giờ bón, bón thêm, vào thì bón thêm, bón thêm vào thì cái lượng của nó vừa chắc quả lại vừa ăn ngọt mà thơm Vâng. Cho nên là bán này là thích nhất. Bởi vì người ta cứ ăn thử người ta mà, mà, là người ta mua thôi. Chứ cũng không phải là mình nói khéo gì mà đấy. Các bà cứ ăn thoải mái gia đình không có buôn bán gì Coi nhà. Đây là cứ ăn thoải mái ngon thì mua các bà không ăn không mua nữa. Buổi sáng bán năm sáu mới là từng cái cửa hàng. Năm nào cũng thế. Năm nay thì chưa được bán nhưng mà mình rất là sai với các bạn ăn. Chủ rất, rất là đều. Bên là thế này chứ không phải là một đống cây nào nó cứ từ đây trở xuống đều như nhau hết À, vâng thưa bà, à, bà biết đến uh, phân Philips bao nhiêu năm rồi ạ? Và có quá trình sử dụng là bà cô chúng tôi nhé, bà đánh giá ra sao về cái loại phân này đối với mô hình của mình? Ờ, gia đình tôi uh, sử dụng phân này 4 năm rồi của cô Tân, phân Chinic Bắc Giang. Bây giờ cô chuyển về là Bắc linh Và cái phân Chinic này gia đình từ tôi bón này. từ năm bón bây giờ bà Hoa bà giữ rót về mà không bao giờ gia đình tôi bỏ đất bởi vì nó là rất năng suất vừa năng suất lại vừa vừa này ăn này nó ngon hơn nó hiệu quả hơn nhiều những thứ phân khác bởi vì là ăn vào nó là ngọt ngọt ngọt mát cho nên là bởi gia đình nhà tôi thì cô không bao giờ phải đi bán ở chợ hay ở đâu rất thế nhưng người chỉ có họ biết là cứ nghe tin thế là người ta đến ăn thử là người ta cứ lấy bốn năm chục quả hay là bảy tám mươi quả là người ta ăn dần thế mới lại nhãn thế nhãn thì nhiều quá thì gia đình là bán buôn nó rẻ quá thì cứ buổi sáng đi bán hôm dần được sáu chuyến về trên làng sáu chuyến đến năm chuyến là cứ ba người hỗ trợ nữa thì là bà một người bán ba người hỗ trợ thì là trở nên đấy là bán cứ vòng trong vòng ngoài mình mua được nó ngon lắm bởi vì cái cái cái, cái cùi nó dày mà nó thơm vâng ngon vâng suốt 4 năm qua đặc biệt là trong cái ờ, thời điểm ờ, dịch bệnh như thế này ạ ờ, thì đa số là các nhà vườn đều gặp khó khăn ạ trong cái vậy thì cô đã nhận được cái sự cô có nhận được sự giúp đỡ gì của bà Tân không ạ? Không bà Tân thì bà giúp đỡ là công ty phân silic ấy là cũng giúp đỡ là cho phân thế thì cái là cái phân này nó bón nó, nó có hiệu quả ngon mà nói chung là cũng không phải khó khăn gì không không phải hỗ trợ là bán hộ cái gì đâu bởi vì gia đình là không có mà bán bởi vì đông người đặt hàng quá bởi vì là phân nó ngon cho nên là, là, rất là hiệu quả cao với hoa quả rất là ngon cho nên là không có ế ẩm gì hết không có vướng mắc thì chỉ có mỗi là nhà vườn thấy thấy thế là công ty hỗ trợ thôi hỗ vâng. trợ phân gia đình tôi từ là năm vào câu lạc bộ danh trại nói chung là ừ, tất cả các ờ, đồng chí lãnh đạo là đều quan tâm cả xã về huyện tỉnh nhưng mà đi đâu là đúng là làm đẹp luôn bởi vì làm đẹp cho tỉnh cho huyện cho xã cho nên là hoa quả là rất là ngon mà vay cho vay vốn gia đình là rất là thuận lợi này những cái buổi giao lưu chẳng hạn như là tập huấn về kỹ thuật về, về về phân bón cho như thế nào là đều nói chung là rất là có sự quan tâm dân bên nông dân ấy là rất hỗ trợ cho gia đình rất là phấn khởi một là gia đình vừa giải lợi được cái đúng lãi suất cao còn lại vừa là, là là đầu tư cho doanh trại là làm ăn là hoa quả làm ăn là rất là thuận lợi nên là chân, chân thành cảm ơn hội nông dân của tỉnh của huyện của xã nói chung là có sự quan tâm là rất là gia đình rất là mừng à, rất là cảm kích là rất là, là là là, là, là, là hài lòng không vâng có ạ. vấn đề gì là thắc mắc này vâng ạ à, xin bà có thể chia sẻ đôi chút nữa ngoài những cái tác động về uh, phân bón thì uh, bà có thể chia sẻ về những cái, kinh nghiệm làm vườn của mình đúng không ạ có kinh vườn làm vườn của mình nhiều người hỏi lắm chứ nhưng có số điện thoại này người ta cứ đọng lắm lúc mà bận quá cũng người ta bảo thôi để chốc nữa điện lại chốc người ta điện lại mình phải giải trình cho người ta là bón phân như thế nào là nó hợp lý này thì thời điểm nào bón cho nó đánh để cho quả nó to này cho ăn phân những gì như là cho quả nó to này bán cho nó dễ mà lại bón thời điểm nào bón phân gì và làm như thế nào tôi đều giải trình hết cho cho bà con các nơi điện về là tôi đều giải trình hết và cũng cũng bảo luôn các bà con là trong thôn trong xóm cả làng này tôi còn đi đến mua phân chinic là hoa quả ngon quá mày lấy phân bán thế nào mà cho phân gì mà bón ngon đấy mà đấy là cái phân chinic mang về đấy ngon quá thế là người ta cũng phổ biến cho họ, cũng lấy phân này năm lúc rồi đến bán không có chỗ cái cái mà phân bán ấy. Vâng vì là đông người mua quá vâng vâng vâng vâng cô bây giờ con vượt qua những ờ, và trong cái quá trình ờ, gần 20 năm gắn bó với ờ, với ờ, với ờ, cái vườn cây như này thì bà có từng gặp những thất bại những khó khăn gì không ạ và động và cái những cái động lực ạ để bà vượt lên những cái sự vất vả những khó khăn của mình không ạ nói chung là gia đình tôi là chỉ cứ thích làm là mình à, con người lâu lao động nên chỉ thích làm vườn thôi làm làm sao mà có cái chương trình là à, xóa đói giảm nghèo có nghĩa là cũng cũng chuyển đổi sang mô hình à, trồng cây ăn quả thì gia đình tôi nó đam mê lắm đam mê lắm nói mới là, ừ, nói mới là thực lòng gia đình tôi ấy, là cần hai vợ chồng làm thôi xếp đặt việc gì làm trước nên làm trước thì làm sau nên làm sau nhưng cái gì cũng thu hoạch rất cao luôn bởi vì là ừ, mua nào thứ đấy là gia đình tôi bán là là cứ liên tục rất vất vả nhưng mà vất vả nhưng lại đam mê ham lắm cứ từ đêm hai giờ đêm là gia đình là là dậy rồi bản thân tôi là hai giờ đêm là dậy nhặt nhạnh là những cái hoa quả là bón những cái ngày mà bán nhất là hoa quả những vải vừa rồi đấy là có mấy đêm là hè lại hoa quả nhà mình có đấy đam mê lắm tiền thì thu ham lắm thế nên là cứ nhặt qua đêm luôn nhặt hàng qua đêm để mai đi đổ hàng cho cho người ta cho kịp điện thoại người ta gọi đến là chở cho mấy chục cân là có ngay con dâu bảo mẹ ơi đi ngủ tôi khuya vâng rồi, rồi. nhưng tôi bảo cứ qua tiền mẹ là thời điểm ờ, dịch covid ở, ờ, ở tỉnh Bắc Ninh ạ vậy gì để có sự ờ, chia sẻ ờ, hỗ trợ với người ờ, nông dân ạ thì trong thời gian qua công ty Bạc Bà đã có những cái chương trình có có những có cái sự hỗ trợ như nào ạ? Vâng, trong tình hình Covid vừa qua thì công ty cũng đã có những cái hỗ trợ cho các nhà vườn ừ, hoặc là bà con một số phân bón tặng cho bà con một số phân bón và công ty thường xuyên là đến những vùng mà không dịch thì công ty đến để hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăm sóc cũng như là hướng dẫn bón phân uh, à, Sinic trong cái giai đoạn là xuống giống hoặc là giai đoạn bón đốt còn những vùng nào mà có dịch thì công ty à, điện thoại tư vấn ừ, cho bà con đặc biệt là khi mà vào mùa vụ mà à, bà con không không giải phóng được hàng thì công ty cũng đã có những cái hỗ trợ trợ trợ giúp bà con cứu hỗ trợ bà con trong cái bán sản phẩm ví dụ công ty ờ, thường kêu gọi ờ, các mạnh thường quân hoặc là các ờ, người tiêu thụ để giải cứu giúp bà con những cái vụ dưa hấu dưa lê rồi tải nhận tải rau màu vân vân. Vâng vâng thưa bà, lý do lại trả lời lại câu ngày xưa cô nhé. Tại vì hôm nay áo khoác à, cái cơ duyên nào đưa về ờ, đưa bà với kể đến với cái nghề uh, cung cấp phân bón này ạ? À? Vâng, xuất phát từ uh, con nhà nông uh, lao động rất là vất vả. Uh, chính vì vậy mà bản thân đã có những cái nỗ lực, uh, có những cái tìm tòi, đam mê và uh, đột phá để tìm ra một cái dòng sản phẩm mới. Uh, đó là cái phân bón trung lượng Sinic này và để cùng bà con tháo gỡ những cái khó khăn ví dụ như khi dùng cái phân bón này thì nó giảm được cái số bệnh làm được thiểu được số bệnh và nó cho được cái chất lượng nông sản nó an toàn và ngon và chính vì vậy bà con khi mà thấy à, là công ty à, đưa dòng phân mới ra thì bà con cũng đã có những thử nghiệm và công ty cũng đã cho rất nhiều phân tặng phân cho bà con để bà con dùng thử khi có kết quả thì bà con dụng nhiều vậy bản thân tôi rất là phấn khởi